cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau Cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu